tận xa nhà từng đêm từng đêm phú vui nguyện theo gió muốn biết ai yêu hẹn hò đồng người hay đắng đo đời đã ban cho bạn đường là tay xuống mến yêu tôi thủy chung đi đánh trận trăm miền xa có ai còn yêu linh như những khi yêu người tình ngờ rằng anh nhớ em tròn kiếp xuân xanh để dành riêng cho linh với tất cả hồn phong kính quyên phong tôi và em đêm từng đêm rằng lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền tôi linh trần bừng đừng trống lang quên. cách xa xăm em phong kính quê phong tôi và em đêm từng đêm rằng lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền tôi lên chẳng bưng biển nguyện đem tình yên đến quê nhà tôi luyện bên hơi em yêu dịu hiền lời thề khi mới quen đừng chóng lãng quên cuộc đời tôi linh thiêng nhưng vẫn mộng về em lời thề khi mới quen đừng chóng